Trumbo, chuyên gia thuốc diệt côn trùng gia dụng Chương trình bốc thăm trúng thưởng Trumbo mang vàng vàng vàng vàng đến như trong mơ của bạn Hãy cắt nắp hộp hoặc dùng phiếu dự thi điền đầy đủ thông tin và bỏ vào các thùng phiếu đặt tại các cửa hàng và siêu thị Hoặc gửi đến địa chỉ Nhanh lên nhé